chào anh em à, trong thời gian vừa qua thì nhiều em khách hàng cũng gọi điện cho tôi hỏi là muốn chơi liêng và chơi ba cây nhưng mà đi chơi thì không thể đem bài theo được mà phải sử dụng bài của người ta Đấy. tức là đi à, đến chỗ nào chơi tiện ở quán xá nào thì mua bài quán đấy mỗi bài lung tung không hề có một cái mẫu bài chuẩn chỉ thì làm phương án nào để chơi được hiệu quả thì tôi giới thiệu với anh em anh em nên dùng một cái à, công nghệ đủ đổi bài thì hiện là hôm nay cái video này tôi giới thiệu anh em cái áo đổi bài cổ tay giúp anh em chơi liêng và ba cây hiệu quả mà anh em đi chơi em không phải phụ thuộc bài nữa anh em à, dùng tất cả loại bài chợ bất kể mẫu bài nào Đấy, kể cả bài mềm bài cứng anh em chơi ok hết đây là cái sản phẩm áo là bài chống ồn nó không phải phát tiếng ồn cho nên là anh em đi chơi anh em rất là dễ dàng và an toàn và hiệu quả cho anh em cao hơn thì à, cái à, công nghệ áo này nhé thì anh em dùng bằng pin tiểu hợp lý là dùng bằng pin tiểu kiểu pin nhỏ lắp pin đồng hồ đấy ở trong tường anh em chắc biết rồi đấy thì à, anh em mua cho tôi bức pin tiểu anh em lắp vào và anh em chơi nó thuận lợi cho anh em luôn nó không phải bị động là phải sạc áo trước như cái mũ áo ngày xưa còn à, cách chơi nó như sau anh em à, vào chơi liêng dụ chơi liêng nhé anh lên bài bình thường lên bài bình thường mà thì ván bài nào điểm số thấp anh em không theo được anh em à, muốn úp bài muốn bỏ bài thì trước khi úp bài và bỏ bài thì anh em làm động tác dối ra bài tôi ví dụ anh em đang có 5 điểm bài như thế này 5 điểm bài như thế này nhé thì thì anh em à, anh em đấu bài tôi theo tôi tôi chọn cái tám bịch đấu đó thì tôi à, sẽ làm tác các bộ gà tức bài chữ V này em nhé còn tác đấu à, bài rất đơn giản thôi đó vậy là xong sau khi đấu xong cái 8 thì tôi tiếp tục lên bài bài bài, bài, sau rồi tôi để ý xem nó học ván bài sau không nếu mà học thì tôi đổi không hợp thì tôi thôi Đấy. như ván bài này tôi có cái ba cái bốn và cái uh, queen nữa bảy điểm bài nếu chuyển cái 8 sang thì không hợp bài tôi bỏ tôi theo theo điểm của tôi thôi và sang bán sau nữa đây có cái quy cây 10 và cái ờ, k hiện tại là điểm liệt điểm biệt là sẽ là thua rồi nhưng mà tôi sẽ đuổi cái 10 thành cái 8 để có một ván uh, cái ca đi đuổi cái ca thành cái 8 đi để có ván 8 bài 8 điểm từ 0 điểm thành 8 điểm thì tỷ lệ tôi thắng cao hơn đấy anh em thấy chưa rất đơn giản hiệu quả mà dùng hoàn toàn bài xanh chín nhá không liên quan gì đến bài hàng tất cả lại tiếp tục xong bắn thâu nữa đây cái si cây ca hai hiện tại tôi đấu cây ca trong người rồi tôi có ừ, hai điểm bài hiện tại là hai điểm bài tôi đổi cái hai sang cái ca tôi vừa điều đấu được để có một ván tranh ảnh rất đơn giản anh em Đấy, anh nhìn tôi thao tác và cách nhanh di động của nó thì em cứ thao tác như thế thôi à, tôi không đảm bảo cho anh em 10 bán anh em thắng cả 10 nhưng mà tôi đảm bảo với em là cuối buổi cuối trận chơi anh em người chiến thắng đây là dòng áo chống ồn và đổi bài rất là nhanh không hề bị kẹt không hề dắt lá bài cho nên là anh em thao tác rất là đơn giản Đấy. anh em nào mà chưa từng va chạm qua hoặc là đã từng sử dụng qua các công nghệ khác nhưng mà muốn đổi sang công nghệ áo đổi của tay này thì ờ, liên hệ tôi qua số điện thoại 0834 666 333 hoặc 0346 0947 anh em uh, mua về nên dành cho tôi tầm 15 đến 20 phút để ngồi tập luyện để cho nó thành thạo quen cái uh, tư thế của tay đi thì lúc anh em chơi nó thuận lợi hơn anh em mua hàng được phép kiểm tra hàng được phép uh, thử chất lượng của hàng đảm bảo uy tín uh, ưng ý thì mới lấy còn không ưng ý thì thôi chúng tôi không ờ, bắt buộc anh em anh em à, xem video mà muốn đam mê về công nghệ chơi bài lá mới chung nói riêng và các công nghệ ờ, cờ biệt với chung thì hẹn à, tôi qua số điện thoại trên hình xin chào anh em